Thank you. tràn gan ai ân như bọt sóng trào tan vỡ màu bước chân sỏi đá trái tim em bờ cát mềm bàn chân ai vội vàng in dấu quên thuyền tình xa bến mê đời hoang phế chờ theo muôn ánh trăng tan nhưng đêm về lạnh lùng gió mưa đào ngày ngùng tuy chẳng lẽ lo cho em phút giây ta ấm lòng tình hồng như mơ có em yêu mình anh giờ phút cuối nhẹ trôi đường phố vắng mình em người quay lưng giấc mộng xưa úa tàn trời mưa tuôn ngoài hiên vắng bao đêm ngồi trong cô đơn hỏi chờ bóng mơ bóng anh dấu yêu quay về đây cuộc tình xưa phải dấu từ một buổi chiều thật buồn mấy sớm theo nhau về sầu thương răng kín lấp nơi dưới vắng tương lai mịt mù bóng anh đã quá xa vời một mình lấy chân lạc loài lang thang rồi bao đêm ngồi trong cô đơn hoài chờ mong mơ bóng anh dấu yêu quay về đây cuộc tình xưa phải dấu từ một buổi chiều thật buồn mấy sớm theo nhau về sầu thương răng kín lấp lối dây vắng tương lai mịt mù không anh đã quá xa vời một mình lấy chân lạc loài lang thang đường về mù vội vàng con tim này đành vỡ trong lòng huyệt sâu tình đời khi trắng thế đen cười vui mới đó nhưng giờ tướng chẳng hề quên gặp thì người thơ làm như chẳng biết bao giờ tình nghĩa xưa chỉ còn lời nói hừng tay với nhìn lại mình sao tay còn đang trắng tay bao lời yêu tiếng thương sao giờ xa vời trong bóng đêm chập trùng ngồi một mình tôi suốt cả suy tàn hay đó đôi ta gặp nhau người ra đi vội vã mang theo những dấu yêu xa vời một người về trong sầu vỡ va mang thương nhớ mang trái tim vỡ tan bao mộng mơ để rồi chia ly từ đây yêu thương hoa kiếp đau thương người ơi để rồi bao đêm ngồi trong cô đơn hỏi chờ mong mơ bóng anh dấu yêu quay về đây vài dấu từ một buổi chiều thật buồn mấy sớm theo nhau về sầu thương răng kín lấp lối dưới bóng tương lai mịt mù bóng anh đã quá xa vời một mình lấy chân lạc loài lang thang đường từ đây yêu thương hoa kiếp đau thương người ơi để rồi bao đêm ngồi trong cô đơn hoài chờ mong mơ bóng anh dấu yêu quay về đây cuộc tình xưa phải dấu từ một buổi chiều thật buồn mấy sớm theo nhau về sầu thương răng kín lấp lối dây vắng tương lai mịt mù mong anh đã quá xa vời một mình lấy chân lạc loài lang thang đường về mù khơi vội vàng con tim này đành vỡ tan này người yêu hỡi xin đừng quay bước tình em đó ngàn năm như ánh trăng tàn vẫn muôn đời dịu dàng vẫn muôn đời nồng nàn tha thiết yêu dù tình yêu trang ngang ai ân như bọt sóng trào tan vỡ màu bước chân sỏi đá trái tim em bờ cát mềm bàn chân ai vội vàng in dấu quên thiền tình bên mê đời hoang phế chờ theo muôn ánh trăng tan nhưng đêm về lạnh lùng gió mưa đào ngại ngùng hên mắt em thường khuya trăng lẻ loi mắt em từ khuya trăng lẽ loi chập chung ngồi một mình tôi suốt cả đời này biết mấy ai thân nhiều đêm thức giấc ngơ ngàng nhớ người tình nhân còn gì để tặng nhau một khi lá đã đổi màu tình nghĩa mai đem về trong lòng huyền sâu giờ tình nghĩa xưa chỉ còn lời nói hững hờ cuộc đời khi có cho không rồi khi túng thiếu hỏi người có đòi được không giàu thì nhiều người theo quạnh yêu trống vắng thì nghèo lời nói yêu thương đành trả lại người thôi nhìn cuộc đời tránh sao không vừa tay với nhìn lại mình sao chập chung ngồi một mình tôi suốt cả đời này biết mấy ai thân nhiều đêm thức giấc ngơ ngàng nhớ người tình nhân còn gì để tặng nhau một khi lá đã đổi màu tình nghĩa mai đem về trong lòng huyền sâu thời gian vẫn trôi âm thầm người